yong sa che ai ni mong yong yong yong rama son son she yi xin chang she yi mo mai sop ai she yi e wa le yi som nhón nhón ra mà anh Sekarang sendaya Uruju nasonunga Cecen segayu ya Njana sonja Lu ai yong Che ai yong Yong ke hong mayu Lami laman song poning sa mong tình chẳng gì nắng nắng rơi lì đây muốn cánh xa xóm xóm gì その未来無愛によんそthế ai ni mong yong yong yong ra ra anh chakan san na yang mu yu na zan nga cha chen chakan yu yang mi là màn sông rõ nên sầm mùng rong tình chẳng sẽ gì nắng nắng nề đây muốn cánh ta xóm xóm sẽ gì nắng nề đây thông kinh xóm ấy cùng răng xóm ấy dòng mùng xóm ấy vun